Tâm hôm nay có mặt ở uh, chùa này chùa Am Phật Đài ở Bạc Liêu hay còn gọi là mẹ Nam Hải thì uh, hôm nay nhân viên được gặp bà ngoại này bà ngoại bán chả đây chả ở đây là chả đặc sản của uh, Châu Đốc An Giang ha ở ngoài núi Cấm không núi Cấm nhưng mà ngoại bán rất là rẻ chỉ 5 ngàn một cây thôi như thế này uh, có đi ngang có đi về Bạc Liêu mẹ Nam Hải thì mọi người ghé ủng hộ cho ngoại nha ngoại năm nay 89 tuổi rồi đúng không 89 tuổi đúng không ngoại đã qua con gửi cho con 49 một ngày bán được nhiêu trả ngày bán được nhiêu cây chả, mấy trăm cây không ngoại tên gì phan thị đẩn phan thị đẩn cái tên nghe cũng xưa quá ha What? phan thị đẩn 89 tuổi đây nè quý vị đây là một à, cây quê an giang hả ở thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cây chả chỉ có 5 ngàn thôi quý vị vừa có muối tiêu ớt gia vị ớt và rau dâm, nè ngon không nè ờ. mọi người xem bên tâm làm này nha đây con mượn con làm cây coi đầu tiên mình sẽ chẻ ra gì ha banh nó ra nhét muối tiêu vô quay nhét muối tiêu vô xịt miếng tắc vô bỏ miếng ớt vô kẹp miếng rau dâm vô thế là thành một coi chả 5 ngàn chả này là từ lò luôn hả ngoại từ lò luôn từ trong lò ra luôn cho nên giá rất là rẻ ăn chỗ khác thì có thể là mắc hơn nhưng mà ngoại bán rất là rẻ chỉ có 5 ngàn một cây mua sỉ có bán rẻ ờ, bớt không 5 ngàn một cây sỉ cũng là 5 ngàn ha cho nên mọi người cô chị ơi ăn chả ờ, chị ơi cô ơi ghé ăn chả ờ, đặc sản của Tân Châu nè cô ơi 5 ngàn cây 5 ngàn cây mà sáng giờ mình tâm ngồi bán cũng được mấy chục cây cho ngoại rồi đó quý vị dạ, nãy giờ bán có tiền quá ha ngoại mới bán bốn năm cây thôi mà từ lúc mình tâm ghé vô bán là hơn cũng năm bảy chục cây rồi đó <laughs> chị ghé ăn chả đi chị anh ơi ăn chả đi anh nè rau đồ ngoại lặt nó sạch sẽ rửa giá rồi sạch sẽ lắm luôn á 89 tuổi mà còn minh mẫn còn khỏe ghê còn á mọi người có nhân viên ghé chùa Nam Hải à, chùa Nam Hải à, quan âm Phật Đài mọi người ghé đây sát bên tượng của mẹ luôn sát bên tượng của mẹ rồi quay tượng quay tượng mẹ đi đó đây là khung cảnh của à, quan âm Nam Hải nè quý vị chả chai muối tiêu rau dăm đi cô ơi chú ơi mua một con cây chả đây cô ế quá buồn quá à. chị ghé ăn chả đây chị anh ghé ăn chả anh đặc sản châu đốc nè anh chị ơi ghé dùng chả đây chị rau dăm muối tiêu 5 ngàn cây này chị ơi cô ơi ghé dùng trả đi cô không ai ăn em tăng giá à <laughs> ăn cây đó người khách ủng hộ đầu tiên rồi năm ngàn chị ơi hả dạ ăn cái cái ai ăn không bao luôn nè cây đi để em tiền em đó dễ thương quá hai cây chị ăn không khen dạ đó có khách này nè không hai cây ăn ủng hộ giùm em đi chị ơi dạ, dạ ớt ạ có thêm mới thì bỏ thêm mới. vậy ngồi ớt dạ rồi 8 giờ đi ra nè dạ em chưa bán hết chưa ra được đâu ạ dạ, dạ. nó còn bán nó về nữa ai ăn nữa không vậy chị chứ bụng còn ngon ghê quá không dám ăn là bún lẹo thôi ra bún nước lèo đi bún dạ, dạ. nước lèo đâu ngon dạ, em bún hồi đâu ra đường á chị ra đường coi có quán nào có bún nước lèo mình ăn nữa hả <laughs> nữa hả rồi cảm ơn tất cả mọi người hẹn mọi người những video clip tiếp theo ha